phòng game cái máy là linh hồn phòng game mà các bạn đầu tư cho cái máy cable crossover mà bạn đầu tư máy dỏm là cái thua thua thất bại fail toàn tập không có tầm nhìn không có chiến lược và các bạn không có tiền uh -oh.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 Vlog thực hành là mục đích chính như là nhất là đam trẩu, thứ hai là à, khoe phòng game thứ ba là nổ máy tập đó và thứ tư mục tiêu là kiếm lợi nhuận cho phòng game thứ tư cái quan trọng chứ làm video like nhiều coi nhiều mà không xe là một không like là hai nè không tập game là ba không mua súp là bốn này chơi sao bền không tao đầu tư tao tiền bạc tao làm video quá trời luôn nhớ mục đích chính là phải vậy nha đây là cái máy tập ờ, thế hệ nó giống như là cái máy cable crossover nhưng mà nó là máy mini đó à mình kêu là mini cable crossover giá tiền nó rẻ hơn kia hơn kia 150 cũ này chắc chừng trăm mốt, rẻ hơn nó thường xuất hiện ở trong những khách sạn năm sao nó thường xuất hiện ở trong những biệt thự cao cấp nó thường xuất hiện trong những cái phòng tập diện tích nhỏ nhưng mà sang tại cái máy này nó không phải rẻ nhưng mà được cái nó nhỏ nó nhỏ thì à, nó gọn đó mà, mà nói chung là THOL đầu tư hai luôn cái khủng đằng kia bữa hôm tập bài ép ngực rồi đúng không còn qua máy này không chơi ép ngực nữa nếu mà ép ngực nữa thì nó nó, nó trùng máy nhưng mà thật ra là hai cái máy này tính năng nó như nhau nha các bạn nên các bạn có thể là tập máy này hoặc tập máy kia trong trường hợp bạn thích ví dụ tôi thích tập máy này tôi thích tập máy kia hoặc là máy kia có thằng kia tập tôi tôi ghét nó tôi không tập trung nhớ qua máy này tôi tập ghim mà mâu thuẫn tà lơ hết rồi nhiều khi nhìn mặt má ghét bỏ mẹ luôn tập trung vợ mình thì sao vợ nó hiểu được cái tâm lý này đó nên anh đầu tư những cái hệ máy tập nó giống nhau để làm chi để cho né mặt nhau mà cái này nó cần thiết phòng game cái máy là linh hồn phòng game mà các bạn đầu tư cho cái máy cable crossover mà bạn đầu tư máy dỏm là ok thua thua thất bại fail toàn tập không có tầm nhìn không có chiến lược và các bạn không có tiền uh -oh. Ê, ơi máy này à, chia sẻ nói là phân tích cho các bạn ép ngực đẩy ngực đẩy là press ép là fly nha bây giờ thì giữa cái việc mà ép ngực bằng máy này với ép ngực bằng cái máy bự 150 triệu thì cái nào phê hơn trả lời xin thưa 150 triệu phê hơn tại vì sao cái đòn tay nó rộng nó rộng bằng ép vô nó ok hơn còn cái máy này thì nói chung là dành cho phụ nữ ép tại phụ nữ tay nhỏ hơn nghe phụ nữ ép với con nít ép với là mấy người tay ngắn ép đó còn nếu mà nói về đẩy ngực thì này đẩy phê hơn đẩy ngực là gì cánh tay đòn thấp đúng không đẩy cái này vô phê hơn nhiều còn trong trường hợp máy này bận qua xài máy 150 triệu đó còn giữa đẩy ngực bằng cable với đẩy ngực bằng à, bằng cái máy với máy gì quên ta à sau đó drive với lò một hoặc là đẩy ngực bằng dumbbell thì nó khác nhau không so được mỗi cái có lợi thế riêng cái máy này thì chỉ so với cái cái cái cái, cái cable này thì mình nên so với cái uh, à, Saturday ở dưới tại cái cơ chế nó ngang nhau đó thì ở cái này cái độ free way nó cao hơn và nó khó tập hơn nó khó tập hơn đó nhưng mà nó được cái ưu điểm là gì tập tập nó cũng tương đối nó nhanh cái máy dưới cũng nhanh máy này cũng nhanh nhưng mà cái máy này tập nhìn nó đẳng cấp hơn tức là cái động tác khó tập á cái mình tập lên mình cảm thấy là mình đang chinh phục được cái gì đó khó khăn và cái thứ hai người ta nhìn vô người ta thấy nó đẹp và thứ ba lên hình ăn tiền cái máy dưới lên hình không ok máy dưới lên hình cũng bình thường thôi còn máy này lên hình cái a à, này đẹp trai quá nó cả hai máy công dụng làm quảng cáo như nhau rồi bây giờ sẽ phân tích đây ép ngực với fly ép là gì ồ lộn xin lỗi bạn bị lún ép là fly fast là đẩy bây giờ thì đẩy ngược với ép ngực trên cùng một cơ chế cable crossover thì nó khác nhau thế nào đó chúng ta cùng nhau tháo cái này ra đúng không chỉnh cả hai mức tạ nó bằng nhau chưa nhìn nè này nó đang ờ, trên số 12 còn này nó trên số 11 rồi nó chưa giống đẩy nó lên cái nữa đó hai mức tạ này nhìn giống nhau chưa cái này đang là 60 pound bên đây nó gọi là 70 bao không giống không. cái máy này tập được mười mấy bài đó bạn này những bản đồ nè ghê chưa nó tập được như đây bài nhưng mà thôi trong vấn đề là minh họa cái bài quan trọng nhất là bài ép ngực đẩy ngực ép ngực và đẩy ngực linh hồn của nó là ép ngực và đẩy ngực và những cái bài về tay những cái bài về tay nha cái máy này nó vậy thôi nói chung đây là cái máy mà máy phức hợp tập được rất nhiều động tác và đó là linh hồn của một cái phòng game phòng game nó những có cái máy linh hồn và những cái máy vệ tinh nha ví dụ như phòng game của bạn đầu tư các bạn có thể thiếu cái máy này ở dưới bạn có máy này ở dưới thì phòng game bạn đẳng cấp nhưng mà bạn không có cái máy này là cái phòng game bạn cùi bắp nha Thấy không? Bạn thấy không? Nó, cái đòn tay nó quá ngắn, bạn không có like được Bạn muốn like bạn phải ăn da mình đi đây nè Đó, bạn like vô dây, cái giờ like nha Đó cũng được mà nó hơi vướng víu hơn so với kia đó còn đứng gần là test nha vest nè bạn có thể để tay về bằng vest cũng được hoặc là bạn xây về bằng vest cũng được bằng xây về vest cũng được tùy cách vest vest là gì nó là cái cơ chế có những thằng nó tập bạn nhìn đi trang nhau thầy luôn á bây giờ duy like và duy vest đi trang nhau bạn không biết không? wow. bạn không biết thằng nào mà nó nó tinh ý lắm nó professional lắm á nhìn nó mới biết chứ không có nghĩa là fly là thẳng tay đâu có tao lai thẳng tay vậy tao để tay tao lai cũng được vậy đâu liên quan gì đâu đó Đúng không ví dụ có thằng để tay vậy lai hoặc có đẩy nhìn biết không thấy khác khác không nhìn kỹ đó mới khác lại là lại nha nè fly tay cong tôi đang fly đó ba rồi fresh hãy nhận biết điểm sai trong tấm hình sau đây rồi giờ làm hai kiểu cho bạn coi luôn nè cái này nó hơi nặng fly hơi bị đuối á nè nhưng mà giả sử như vậy đang fly không xuống cái tay bên đó chị chỉ cho khó lắm phải dở đâu chúng chỉ nè nè fly nha chu đích ra gì phải chu đích hết tập game đích đẹp mà phải chu nè đó thấy fly không thích cao thì cao mà thích cao thì anh mày cao thôi khó gì đâu đâu có ép được anh đâu nó fly rồi đẩy rồi nhận biết điểm khác biệt đi thấy khác không em tao hỏi thiệt mấy bay thấy khác không uh -oh. bắt đầu hết rồi hả khác đó chút tao làm chậm lô motion lại cho mày coi Ê nào giấu bình lắc tao đâu rồi Nên á Đối với cục dumbbell á Hay là cái máy này á Giữa cái fly và cái press Nó khác nhau một chỗ duy nhất Đó là cái não của bạn wow. Cái não của bạn thôi Cái não của bạn press thì nó là press Cái não bằng fly thì nó là fly Nói câu nghe cuồn quá phải không Là như vậy cái tay này ha Nè nhìn nha Cái tay như vậy Press là sao là đẩy xuống kịch đúng không nè press nè đẩy xuống cái kịch nó còn cái line nè cái line này nó ép vô nè nè nó ép vô cái kịch ủa khác nhau gì đâu giống y à giống y là cái ngực của chúng ta này nó đều di chuyển nè từ đây nè đi vô cái kịch đi vô cái kịch đó cái ngực chúng ta thì nó giống nhưng mà cái cơ chế vận lực nó khác nó thì nói về tác dụng y chang nhau không khác gì không khác gì fly á thì nó nhanh hơn nó đỡ mệt hơn thì chúng ta kết hợp fly nhiều rep còn press á, là nó nặng hơn lực khỏe hơn đẩy mệt hơn thì ít press ít ít ít rep lại đó ngực chúng ta đều ép vô sát nhất cả fly và cả rep đều ép nên không có khái niệm ừ cái này là tập là press tốt hơn fly no hai cái đó là hai cơ chế khác nhau lấy ví dụ lại bây giờ vừa nói về một tay minh họa nè cái này nè đúng không đang vị trí này nè nhìn tôi phép nè phép là đẩy đúng không nè đẩy sốt kịch đúng chưa đúng không nhưng mà ví dụ nặng quá tay tôi nóng thẳng vậy thì nó cong cong một xíu nè kịch nè kịch nè kịch còn fly nè thẳng lên xíu nè ở ngoài nè ép vô nè kịch Thấy không? Thấy chưa? Kịch Cô chỏ nó vẫn công thôi, có thằng bắt bẻ mày Mẹ mấy thằng thánh Google, tướng như nháy bán á Lên mạng ngu mà bắt bẻ Nó nó bắt bẻ, ờ mày công của tay là mày sai Ồ cái đạo nào vậy ba Ồ cái, cái động tác like hay red là do cái não tôi điều khiển cái cơ đi theo cái phương nào, cách bật lực ra làm sao chứ Tự nhiên có khái niệm công cơ là sai, bố mà chạy thẳng bố mà công được không nè, tao like nè Cái kia còi gì không Đó Còn về red nè đúng không nó đâu có dựa vào cùi chỏ được cái dụ vậy cũng là like nè ok không sai mà như vậy cũng là like nè đó còn giờ nó nó tập nhanh quá ai biết nó like nó rest nó không có thằng nó bd nói chung là chỗ này các bạn sai nhiều sai là chỗ là các bạn không nhận thức được đâu là fly và đâu là press nó nên cái bạn tập các bạn cứ thấy thằng Duy Nguyễn tập cái hình vậy đó bạn tập cho nó giống thôi nó bd nằm ở giữa bạn nó vừa like và nó vừa press luôn lúc có thì bạn ép vô và lúc có thì bạn đẩy không phân biệt được nên ở cái máy à, cái máy này à, Việt Nam nó kêu là máy tạ đo tạ vai đôi vai đôi nha còn à, tiếng Anh nó kêu là cable crossover nè crossover là chéo chéo vậy nè qua lại vậy nè thì nó là cái máy cable crossover điện tên dễ nhớ vậy đó vậy thì á chúng ta nên tập cái máy này là fresh hay là live fresh là like bây giờ bạn phải suy nghĩ bạn phải chọn lựa nếu mà tôi fresh thiếu cha gì máy để tôi fresh đúng không nhưng mà nếu mà fly á thì hiếm máy đẹp fly đúng chưa hợp lý chưa logic chưa nên cái chỗ này ưu tiên fly nhiều hơn đúng không tại vì nếu mà nói về fresh á chả thằng bố nào qua được ờ, thằng thằng ba beo hết còn nếu mà nói về cường độ cao đúng không nếu mà nói về cường độ cao mà nói về tập giảm mỡ nói về tập này tập kia thì xuống thằng bố ở dưới Fred đi tại sao phải Fred thằng tên này đúng không không cấm nhưng mà nó cái tính chất hợp lý nó không bằng tại vì cái máy này là một cái máy nó thường xuyên nó bận trong phòng game vô phòng game cái máy này nó bận liên tục giờ tao bố mày chả thích rep bố mày tập vậy được không không thằng cái tập vậy nè nó nó đang tập gì mày vô mày dành nó đi nó xúc mày luôn á đúng không tao bố mày tập tại sao bố mày thích bố mày đóng tiền bằng mày bố mày tới trước mày mày phải đợi bố mày thôi <laughs> hợp lý chưa còn không thích nó hạ xuống nó tập chuột bố đứng tập chuột vậy nè mỏi tay quá ra nhấn điện thoại cái quá vô đổi tay đâu hợp lực đâu ba xong mỏi tay qua chết tin nhắn cái cho em tập được không anh không anh đang tập em đúng không rồi xong tập tiếp sau đó đến vậy xong một hồi cái đổi qua tập tay sau cái máy này là thường xuyên bận Red thì red máy này làm gì nó rảnh thì mình vô mình fest để mình biết cảm giác đúng không còn nếu mà thường xuyên bình thường mà tôi cảm thấy cái máy này khả năng không bận nhiều chạy giống kia tôi fest chứ thằng Duy Nguyễn nó đầu tư hết rồi mà ba nó tính hết rồi nó nên cái máy này nó chuyên về fly mà nói về ngực á fly thì bên kia nó fly bên này nó fly máy nào trống tôi nhảy vô thôi đúng không th là nó giàu lắm đầu tư máy hai cái giống nhau mà xô cái gì nữa cái máy xô này đang bận đổ lên lầu tập đúng không giống nhau nhiều máy mà trời đầu tư phòng game đẳng cấp năm sao là người ta tính tới cái chuyện đó đó mấy ông nội chứ không phải phòng game đẳng cấp năm sao là gì cái tên không mà giờ ông chứng minh cho tôi cái năm sao của ông là gì hả vô cái máy tập của ông tập cà kẹt cà kẹt cà kẹt nghe chán thấy bà luôn đợi máy như quỷ vậy đó sao năm sao được nghe rồi giờ di uh... À, còn có một cái tập bá đạo mà di nguyễn thường tập vest trước lại sao nhiều chiêu lắm em chịu khó đi theo anh Di đi Di chỉ cho bữa bảo đảo cho phòng game đóng hài luôn thấy không phục vụ cuộc sống mà à hồi nãy hứa chỉ cái tay kia ví dụ cái tay này mà xuống nè hai tay cho nó an toàn ba rồi ok chưa rồi cái tay này xuống mới chua nè đó <laughs> cái tay này xuống mới chua nè con nào mà không biết xuống tay đâu? nè đầu tiên giày đúng không xong rồi xoay lại dứt xuống luôn thầy hơi chiêu đó ba tập đi có những thế nó khó lắm còn có bt nó làm gì giờ muốn kiếm chân dài không vô em em em phụ kéo đã xong xong em em phụ đỡ rồi thử nước hoa nha nè nè nhìn nào không xuống ha nhớ cái lực quay là chỗ nào cái lực quay giống tập võ đó mấy em cái chỗ này nè cái chỗ lực mình nó mạnh nhất đúng không mình mới quay cái chỗ này chứ mẹ trên đây quay tập tay chết bà nội đó còn cái kia nó dễ hơn cái thằng kia xuống dễ hơn tại nó rộng thằng này nó hẹp xuống khó hơn không oh. nên các bạn tập không có bt các bạn phải theo dõi clip này nhiều nha các bạn thật ra duy làm cái clip này là không cần bt luôn đó nói chung là trong một cái video của duy dụng ý rất là nhiều có thể là đam có thể là cười có thể là nói có thể là hài nhưng đó chính là chỉ bằng tập đó coi clip này cần chi bt nên bởi vậy mới bt thù tôi lắm coi <laughs> nào ra đường gấp sọt không mày à, không chơi vậy nha ba <laughs> ba bt tao đâu có tao đâu có ch, ch lộ hết chiêu đâu tao bằng mấy chiêu tao đâu có lộ đâu <laughs> nè xuống wow cà phê mạnh oh, men chưa nhưng mà nặng quá không nổi đâu nha nó vừa phải thôi nặng quá quanh kia chơi kìa rồi nè phép nè để tay nhấn xuống nè khu tỏ là đẩy xuống nè nó để vậy nè không không nên để vậy nha bạn để vậy nó nó nó nó, không có vô nhiều hết đó mà nó không phải tinh thần của bài này để vậy là không nên nè nhớ nha để nè để vậy nè để vậy nè heo còn nếu mà căng nữa để vậy đó ép xuống tôi <coughs> đích ra thẳng người cái này là ép thì em phải lai nha ủa lộn cái này là đẩy press ba ba ba ba à mũi quá ờ, bữa nay quay ba video về vú rồi lên đây là nó mỏi rồi ra mồ hôi là biết mỏi rồi đó ba fresh khi bạn thấp người nó khác khi bạn cao người nó khác bạn cao người bạn fresh nó dùng ngực dưới tức là cái khe ngực dưới của bạn trong trường hợp nó bị rộng á bạn fresh cao người nó dùng ngực dưới nha cao người lên còn bạn thấp người nó dùng ngực toàn diện cái này nó không dùng trên nó khỏi lo ngực trên mà chỉ có nước làm cây đẩy lên thì thôi người trên phải tập dumbbell nhớ nên bạn đừng có thấy người ta rét cái vị trí người thấp người sai rồi bạn lên mạng bạn comment này nọ nó đập cho chết nó ném đá xây biệt thự luôn á nó ném đá là xây tây hóc là game center cạnh tranh mới duy luôn á nha hồi nãy á nó thấp gì thấp đúng không nè đó, cao cái chuyện thấp người hay cao người nó không ảnh hưởng tới cái trụ còn trường hợp mà bạn tập nặng quá bạn bạn bạn trụ không được đó là nó không phải tinh thần của bài vét trên này nó lúc đó qua đụng bè phép đi phép đó nó sai nó sai khối lượng tạ rồi đứng cao như vậy phép ít ít ít vô dưới nhớ ít vô dưới còn thấp vậy Đấy. vô toàn ngực nha đó. vị trí nó khác nhau bây giờ muốn minh họa phép phép nữa không thôi làm cái đi cho các bạn hiểu đi chứ nói miệng không bạn nói gì Nguyễn tập tạ bằng mồm không hai giờ động tác này kêu tìm phun chặt củi nè mà thật ra nó có bài này nha má tập cơ liên sườn bao gắt đó ba để bữa nào chỉ <laughs> cô phải nói đó rồi xuống kịch một cái bên đây nè không rồi nè rét cao mày phải ra sao quay mông tao đẹp ghê không nó mông nó mông vậy không quay quay mặt hoài đó nè đẩy nè Ngực dưới nha rồi Ngực lớn nha ngang á nó là vest mỗi thấy mẹ trời ơi khích rảnh luôn bởi vì bạn thấy không cái vú của duy á cái cặp ngực của duy là cái như cái rảnh nó đẹp lắm tập gym mà được cặp ngực vậy là ok ngực của duy được cái nó đều kín mặt giờ facebook nó khó ủa youtube nó không cho cởi đồ nữa chứ nhiều khi cũng muốn cởi ghê thấy không đây rảnh nè đó thấy rảnh nè hả hấp dẫn chưa bây giờ là duy sẽ minh họa fry fry ủa lộn lộn lú rồi fry là của dai cái này là fly tuột tuột tuột đường sáng chưa ăn gì tâm sự mấy đồng chí luôn sáng rồi tôi có, có hộp cơm tôi chết liền giờ mấy giờ rồi gần 4 triệu rồi sống cầm cự biết gì không hai muỗng liên đồ tám một muỗng ao liếp với một đống uh, ờ, intra cao mà chơi nãy giờ đó thấy ghê chưa thấy phi thường chưa bởi vậy ăn được có buổi tối khổ vậy chứ chút lên chơi em rai ăn cơm mẹ nấu cái này thì nó nhẹ nhé các bạn fly thì nãy giờ chỉnh 60 vậy chỉnh 50 thôi để minh họa cho các bạn tại vì vừa tập vừa nói á nó được tập trung đúng không chịu khó rai cái tay gì sao rai không được tự nhiên bước lên bước đó ép nè không nè cái tay gian nè ha xong ép vô nè đó nó không đâu phải rét rét là nó phải vậy nè ép vô ép ngực dưới nha vua của ép ngực dưới hồi nãy cái máy dưới là ép ngực ngang khác bây giờ tôi ép ngực dưới press ngực dưới hay là ép ngực dưới gì đó cũng vô ngực dưới nhưng mà press nó chuyên về mạnh và to còn fly á, là nó săn chắc và nó khích nó khó hiểu lắm mà nó bị mâu thuẫn á dù như vậy thì tôi tôi rap tôi cũng khích khích vậy nhưng mà nó khích là do nó bự nên nó khích đúng không còn cái này nó do nó mau sành nó khích bài này con gái tập được tại vì con gái á, thì, ừ, thì thường thường á hai cái quả đồi nó hơi xa xa <laughs> mình tập này mình kéo kéo lại <laughs> bài này gái tập được nha nhớ cái bài nào con gái tập được gì nói còn cái bài nào con gái không nên tập gì không gì, gì nói riêng riêng bây giờ tôi chuyển qua tôi ép ngược trên bài này gái thì không nên chơi thì nó hơi bựa <laughs> đúng không mày, thấp xuống thấp xuống thấp nhất luôn ngược trên thì nó yếu xìu rồi nha ba giảm bốn chục đi còn nếu mà nhẹ thì lên tùy các bạn thấy không tập ngược lại tay cầm ngửa hai cái tay thấy không thấy không rồi đó minh họa cho biết thôi chứ bài này tập làm khỉ gì tập làm màu cái bài này nó mang tính chất là motivation cái bài này nó tập nó mang cái quỹ đạo đường đi lạ và đẹp còn tác dụng của bắp có thật tác dụng của bắp bây giờ tôi duy á tôi bạn coi duy á là duy những cái bài nào nó mang tính chất quảng cáo á thì nó mẹ nó ra là quảng cáo đi đừng tập bài đó mà nó có nó có đó nha thằng vô chỉnh nhẹ lắm ba chục ký bên nó làm đồ ngầu lắm em quảng cáo vô khỉ gì vô nó nè ừ xong rồi cái đó nó, nó lấy nó lấy một cái màu xanh này nè nó, nó lấy một red thôi làm quảng cáo nè đó, à, à, quảng cáo thôi đó nè à, nhưng mà bài này có nha bài này có nha nó này thì có nó có không mình chơi hai tay luôn bài này thì có nha tập tay cắt chuột bài này có nha đó cái cổ tay nó khác cổ tay nãy là duy đang ngửa và duy đang song song lại vậy là tập thì nó vô ngực dưới nó vô ngực trên nhưng mà vô không nhiều đó còn tập như vậy là vô vai nha tập gì vô vai trước các bài trước tốt lắm á những cái gì nằm trong video này sẽ là nội dung của ngân hàng câu hỏi của BBT event bên quận 7 wow.